em tập trung lên thế này. Đối với muối nitrat khan ở nhiệt độ cao là những chất oxy hóa mạnh vì tất cả đều bị nhiệt phân và giải phóng khí oxy. Độ bền của muối nitrat phụ thuộc hoàn toàn độ bền của muối nitrat phụ thuộc hoàn toàn thầy nhắc lại phụ thuộc hoàn toàn vào độ hoạt động hóa học của các kim loại hình thành nên muối nitrat đó. Nghĩa là chúng ta phải nắm chắc giải hoạt động hóa học của kim loại, thứ tự sắp xếp của các kim loại trong giải hoạt động hóa học thì chúng ta mới có thể làm tốt được. Ta đi vào quy luật thứ nhất. Đối với các kim loại hoạt động mạnh như các kim loại nhóm 1A, điển hình là liti, natri, kali và một số kim loại nhóm 2A, kim loại kiềm thổ như canxi, như magie. Thì muối nitrat của chúng khi bị nhiệt phân theo phương trình tổng quát tạo thành RNO2 x lần cộng x trên 2 oxy. Nghĩa là muối nitrat bị nhiệt phân thành muối nitrit. Ví dụ như chúng ta nhiệt phân natri nitrat thì sẽ thu được natri nitrit cộng 1 phần 2 oxy. Các em cần nhớ điểm này. Và một điểm không thể thiếu được trong quy luật này đó là gì? Đó chính là muối nitrat của bari. Đây là một trường hợp ngoại lệ. Muối nitrat của bari khi nhiệt phân sẽ tạo ra bari oxit NO2 và oxy. Cần lưu ý điểm này và cần nhớ cho thầy. Ta sang quy luật số 2. Đối với những muối nitrat của các kim loại hoạt động trung bình từ magie đến đồng trong giải hoạt động hóa học. Nhớ lại là các kim loại hoạt động trung bình từ magie cho đèn đỏ. Thì khi chúng bị nhiệt phân, theo phương trình tổng quát, nó sẽ ra oxit kim loại NO2 và oxy. Các em cần chú ý điểm này. Và thầy lấy ví dụ như sau. Đó là nhiệt phân muối nhôm nitrat sẽ thu được nhôm oxit cộng NO2 cộng oxy hoặc